chào anh em hôm nay à, xin phép được đập hộp một dòng sản phẩm cờ bạc bịp hoàn toàn mới cho anh em nhé à, rất nhiều anh em à, chưa biết và lại lắm về cái dòng sản phẩm này thì hôm nay mình cũng sẽ review và cho anh em xem để biết nó là cái dòng sản phẩm gì nhé đây xin giới thiệu anh em mở hộp này bên trong là một con điện thoại này một điện thoại mẫu mã rất đẹp cho anh em xem gồm một sạc và một điện thoại cái dòng điện thoại này có tác dụng gì công dụng chơi nó như thế nào thích hợp với bộ môn nào thì mình sẽ giới thiệu trên video này cho anh em xem nhé cho anh em xem trước về mẫu mã này rất đẹp đúng không ạ nếu mà mình không nói thì chắc chắn nhiều anh em ở đây không thể biết được nó là một con điện thoại đổi bài đúng không ạ anh em nào va vào rồi tiếp xúc rồi thì mới có thể biết được nó đây là một con điện thoại đổi bài thì à, con điện thoại cháo đổi bài này thì nó cũng như các dòng sản phẩm à, cháo đổi bài khác thôi như áo quần ví đấy <clears throat> thì nó sẽ giúp anh em à, chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào một cách ờ, hợp lý và hiệu quả thì ờ, anh em nhìn này mẫu mã điện thoại rất đẹp đúng không ạ chơi như thế nào cách trao đổi ra làm sao thì ờ, anh em theo dõi video này của mình nhé đây thì anh em đây là miệng khe trao đổi bài này mình không nói thì chắc chắn là nhiều anh em chưa biết à, mẫu mã điện thoại thì rất là đẹp rồi không khác gì một con điện thoại iPhone bình thường cả nó không có chức năng nghe gọi nha anh em còn anh em muốn nghe gọi được thì anh em cứ đặt riêng với Tuân Macao theo hotline 0844 17 thì à, mình sẽ có một à, <coughs> con điện thoại có thể nghe gọi được thì anh em cứ liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm hoặc là anh em cần bất kỳ dòng sản phẩm gì có thể liên hệ hotline nhé Đấy. À, ngoài ra thì bên mình có hai cơ sở một là bên xe Mỹ Đình hai là bên xe miền Đông thì anh em nào gần các cơ sở ấy thì muốn thử hàng thì cứ lên trực tiếp bên mình nha còn à, anh em mà xa ở thông cảnh mình tin tưởng nhau là chính đây à, mình sẽ cho anh em xem cái khả năng cháo đổi bài của nó nhé đây. miệng cháo đổi này đưa vào này rất nhanh quay nhanh lắm rất nhanh anh em ạ <clears throat> đây là năm này cho anh em xem là năm là bảy cháo đổi rất nhanh luôn ừ. áp dụng vào cuộc chơi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em cách chơi nó nhé à, còn về thì anh em sẽ tập luyện thêm Đấy, nếu anh em mà yêu thích và mua cái dòng sản phẩm này thì về anh em tập luyện thêm đây mình sẽ cho anh em xem này cách chơi này rất là đơn giản thôi Đấy, nó như dòng uh, ví vậy cũng rất là đơn giản anh em phải hao được một uh, <coughs> lá bài vào chẳng hạn như anh em chơi bộ môn liêng đây là bài anh em nhận được mình cứ chia một bộ bài bất kỳ và anh em nhận được như thế này thì anh em sẽ cần phải hao đi một cây hao này cách hao đơn giản lắm uh, <coughs> anh em cứ để bài trên điện thoại hoặc là cầm bài trên tay Đấy. chơi liêng thích hợp nhất là chơi liêng chơi liêng mình có thời gian tố thì mình cứ anh chủ người ta không để ý thì mình sẽ hao đi một lá Đấy. anh em nhìn này mình đã hao một lá bài và giờ chỉ còn có hai lá mình vừa hao đi lá nào thì anh em phải nhớ nha gặp một cái bán bài thích hợp thì mình sẽ trao đổi cho nó hợp lý luôn <clears throat> đây Đó. chẳng hạn như một hai bán sau hoặc ngay bán sau mình gặp một bài như thế này anh em nhìn này mình sẽ giúp anh em đổi thành sáp 37 chơi liêng thì được à, sát thì quá ngon rồi rất là khó có người nào có thể vượt qua được mình anh em nhìn nhé ở bài này Đấy. cách chơi cách hao này anh em nhìn này mình cứ cầm bài trên tay đặt bình thường như thế này không Đấy. mình cần được cái nào thì mình sẽ để cái đấy lên trên đặt lên điện thoại anh em nhìn nhé chỉ một thao tác rất nhỏ đưa ra tay khéo léo xe đi mình đã thành sát 37 rồi làm một cách thật nhanh chóng cho anh em xem nhé Đó người ta tố tiền thì người ta không chú ý mình sẽ gian tiền Đấy, tố tiền một thao tác rất là đơn giản thành 37 Đấy. đây là xong chơi liêng mà được 37 như thế này thì đảm bảo anh em luôn là hiếm hiếm lắm rất là hiếm trường hợp mới có thể ờ, vượt qua được con 37 này của mình đấy. thì ờ, đấy là sơ qua cái cách chơi cho anh em thì anh em cần chi tiết cụ thể hơn thì cứ liên hệ với mình đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân cao nhé Xin chào anh em